thì ngày hôm nay thì kết quả của chúng ta thì cũng đã ra rồi. Ngày hôm nay thứ sáu ngày mùng 7 tháng 4 năm 2023, đặc biệt của chúng ta về 36 chạm 3 chạm 6 tổng 9 anh em nhé. Thì ngày hôm qua thì mình cũng có đi chia sẻ cho anh em về cái đường cầu đài lôi tuần của ngày thứ năm và cái chạm 6 này anh em này. Ngày hôm nay thì cũng là cái ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được cái chạm 6 anh em nhé. Khá là tiếc thì nó không phải là về 626, ngày hôm nay thì đặc biệt của chúng ta nó về con 36 anh em ạ. 36 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 6 này thôi thì cũng chúc mừng anh em nào mà chúng ta nuôi cái uh, chạm 6 này của chúng ta thì rực rỡ được cái chạm 6 anh em nhé thì hiện tại trên kênh của chúng ta thì uh, chỉ còn về phần uh, lô khung thôi và bộ đề 12 cái chạm 7 chạm 2 của chúng ta thì cũng bị gãy mất rồi thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em thêm một cái chạm nữa để chúng ta tiếp tục nuôi và một cái bộ đề anh em nhé chạm và kết hợp với bộ đề thì cái chạm 6 này ra rồi thì anh em cũng có thể là bỏ đi chúng ta nuôi tiếp cái bộ đề 12 này cho mình đến ngày 13 tháng 4 anh em nhé và cặp à, lô khung 8833 nuôi đến ngày chủ nhật cho mình anh em nhé thì khá là tiếc ngày hôm nay à, ở trên à, cái phần bình luận ấy, thì mình cũng có đi chốt cho anh em về cái đường cầu lô đề ngày thì khá là tiếc là bắt cho em là cái chạm 7 này thì ở đây của chúng ta thì có 737 và 383 này thì nó lại bị lọt khe là con 363 à, anh em nhé khá là tiếc đó nô đề mà không phải là lúc nào chúng ta cũng rực rỡ được ờ, dù sao thì chúng ta ăn được cái chạm 6 thì cũng rất chi là may mắn rồi ăn được cái đường cầu đài lui anh em nhé thì ngày hôm nay ở trên kênh của chúng ta ăn được cái chạm 6 trên Zalo của chúng ta thì à, ngày hôm nay thì chúng ta cũng chỉ chiến thắng được về phần lô là con 38 thôi anh em ạ đó lô ở trên Zalo của chúng ta thì khá là ok đảm bảo cho anh em là cái tỷ lệ ăn rất chi là cao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 chúng ta lui của đường cầu ngày thứ sáu hàng tuần này thì em để ý luôn đây cho mình này mình sẽ lấy 4 tuần gần nhất để đi test cho anh em này thứ sáu ngày mùng 10 tháng 3 này chúng ta lấy ở cái giải 3 này kết hợp giải 6 cho mình 7 và 9 này hai con này ghép vào thì chúng ta có đề lui tuần ngày thứ sáu này thứ sáu chạm 7 này bộ đề 24 242 này 292 này 747 này và 797 kết hợp chạm và bộ đề anh em nhé thì mình sẽ đi test cho anh em này thứ sáu ngày mùng 10 tháng 3 ngày đầu tiên đề về 76 thì chúng ta ăn được cái chạm 7 này tiếp tục chủ nhật này thứ hai này đề về 75 này ăn tiếp chạm 7 này thứ ba này đề về 79 thì chúng ta đã ăn được con 79 này trong bộ đề 24 anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này khi ăn xong lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ tư này đề về 24 nữa này ăn tiếp còn 24 thứ sáu ngày 17 tháng 3 của chúng ta có chạm 8 và bộ đề 34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 và ăn thẳng con 98 trong bộ đề 34 anh em nhé. Tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần. Thứ năm này, đề về 83 này, ăn tiếp chạm 8 này. Thứ sáu ngày 24 tháng 3 của chúng ta có chạm 6 và bộ đề 01. Chạm 6 này, bộ đề 01 này bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 này 060 này 515 này và 565 để chúng ta lui tuần thứ 6 ngày 24 tháng 3 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này đề về 65 này thì chúng ta ăn chạm 6 và ăn thẳng con 65 này trong bộ đề 01 anh em nhé tiếp tục khuyên xong lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ hai này thứ ba này thứ tư này đề về 67 này ăn chạm 6 thứ 5 thứ 6 ngày 31 tháng 3 này của chúng ta có chạm 1 và bộ đề 12 này chạm 1 bộ đề 12 bộ đề 12 của chúng ta thì có 121 này 171 này 626 này 676 để chúng ta lôi tuần thứ 6 ngày 31 tháng 3 này ngày đầu không ăn ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ tư sang ngày thứ năm đề về 26 thì chúng ta ăn được con 26 này trong bộ đề 12 tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ năm này đề về 11 thì chúng ta ăn được cái chạm 1 đó thì những cái đường cầu của mình chia sẻ thì mình cũng test qua cho anh em rồi thì anh em nào mà chơi thì chúng ta lên vào cả chạm bởi vì là cái dàn 8 số này thì nó cũng có thể là nó ra nhưng mà cái tỷ lệ nó thấp nên là anh em cân đối làm sao cho nó hợp lý là được anh em nhé thì cái tuần này thứ sáu của chúng ta thì có cái chạm không này và bộ đề 01 anh em nhé bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 này 060 này 515 này và 565 đường cầu này khá là đẹp anh em ạ thì cái đường cầu này thì cá nhân của mình rất kết là cặp 606 và 565 anh em nhé mọi người nuôi mọi người để ý cho mình còn cẩn thận thì chúng ta cứ vào cái chạm không cho nó chắc chạm không của chúng ta thì nó cũng chỉ có 18 số thôi kết hợp mà với lại à, bộ đề 01 này cho mình anh em nhé đây là cái đường cầu đè lui về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em để ý luôn đây cho mình lô khung gần đây của chúng ta thì khá là đen phải không ạ Ngày hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ cho anh em một cái khung nữa Hiện tại trên kênh của chúng ta thì đang có cặp uh, ờ, 33 và 88 anh em nhé Anh em nào đang nuôi tiếp tục nuôi Ngày hôm nay thì mình kết hợp cả bạch thủ anh em nhé Thứ 6 này ngày mùng 10 tháng 3 Ở dãy 3 này Chúng ta lấy con số thứ ba và con số thứ tư Anh em ghép theo cái đường mũi tên này Thì chúng ta có lô khung 3 ngày để chơi thứ bảy này chủ nhật này và thứ hai anh em nhé chúng ta có bạch thủ lô 67 76 quên mất anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình để khung 3 ngày cho mình thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 76 này anh em nhé bạch thủ ăn 76 ngày đầu tiên khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến à, thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 17 tháng 3 này thì chúng ta có bạch thủ lô là con 46 đợi chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được bạch thủ 46 anh em nhé 46 của chúng ta về ở dãy 3 này ăn được bạch thủ tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 24 tháng 3 của chúng ta thì chúng ta có bạch thủ lô là con 59 bạch thủ lô 59 để chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này Ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 59 anh em nhé 59 của chúng ta Ở giải 3 này Thì chúng ta cũng ăn ngày đầu tiên luôn Tiếp tục kiên ăn xong lại đợi đến thứ sáu hàng tuần Thứ sáu ngày 31 tháng 3 này Thì chúng ta có bạch thủ lô là con 40 Để chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta cũng ăn được con 40 anh em nhé 40 sẽ 5 tiếp tục khiên xong lại đợi thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày mùng 7 tháng 4 này thì cái tuần này của chúng ta thì có bạch thủ lô là con 37 anh em nhé 37 lót cho mình 73 anh em nào thích đánh bạch thủ thì chúng ta đánh không thì chúng ta lót vào hai số bao giờ nó cũng tỷ lệ nó cũng cao hơn là một số anh em nhé đây là cái đường cầu lô khung Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu đề lui tuần của ngày thứ sáu và lô khung 3 ngày anh em nhé. Về cái phần đề lui của chúng ta thì mình bắt cho em là cái chạm không vào cái bộ đề 01 này để chúng ta lui đến ngày 14 tháng 4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 Ngày hôm nay anh em nào mà ăn được con à, đề 36 và ăn chạm 6 và con lô 38 thì để lại cho kênh một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay để kênh có động lực chia sẻ được những cái đường cầu chuẩn để giúp đỡ mọi người anh em nhé. Thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Chúc anh em ngày mai chúng ta rực rỡ và thành công. Hẹn gặp anh em buổi quay số chiều mai.